quay trở lại không phải để thay đổi quá khứ mà chỉ để sống với nó thêm một lần nữa từng giây từng phút ta bên nhau đều là những khoảnh khắc thiêng liêng như thế có ai thấy thời gian như đừng lại đôi môi vẽ rung động Góc sân và khoảng trời năm 18 tuổi của tôi có bạn, những con người nhiệt huyết và nồng cháy trong tim một tuổi trẻ sục sôi, rực rỡ ánh sáng, niềm tin và khát vọng. Từng giây phút động lại như ngày xưa ấy ngỡ như giây phút này là mãi mãi thăm thăm bóng ai bên lúc này đây chúng ta đang sống trong những ngày nắng xanh màu tuổi trẻ khi chúng ta thấy bản thân mình thật nhỏ bé còn thế giới lại rộng lớn khôn cùng chúng ta lao về phía trước bằng đôi chân chưa từng biết mỏi yêu thương tất cả bằng trái tim chưa từng vướng muộn phiền chưa biết đến tiếc nuối và dễ dàng rung động chúng ta nhìn chiếc lá rơi thôi cũng thấy thế giới tươi đẹp diệu kỳ, mọi cánh cửa bật ra đều bắt gặp trời nắng thật xanh, bạn bè hiền hậu và chân thật, và những điều tốt đẹp chúng ta dành cho nhau đều từ tận đáy lòng mình. thấy một cơn mưa dưới sân trường mưa bay ngỡ như giây phút này Người ta thường nói, thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy, chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có. Nhớ, nhớ, những ân tình người thầy đã luôn trao về con. Nhớ, nhớ, những tháng ngày mà trái tim không thể quên. Nhớ, nhớ, những nụ cười cùng bài cách Những lời cảm ơn sẽ mãi không thể kể hết Những lời xin lỗi cũng sẽ hóa lặng thinh Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa Cảm ơn vì đã mang đến những người bạn Cảm ơn vì đã bên nhau một thời thanh xuân Có thể sẽ không bên nhau dài lâu Nhưng lại nhớ nhau đến cuối cuộc đời Những ngọt ngào tràn đầy trái tim chia tay mang đi những tiếng mưa đượm buồn màu mắt ai thời gian ơi xin hãy quay lại để yêu thương kia còn mãi cánh hoa phượng rơi dường như muốn nói rằng bạn thân hãy xin đừng vân lâm trong tôi là những ngày nắng hạ trói trang là những ngày mùa thu dịu dàng ấm áp là ngày đông xám xịt những bầu trời là ngày xuân với những cơn mưa xa Văn Lâm trong mỗi người sẽ là những dòng hồi ức khác nhau. Tươi đẹp có, buồn bã có, nhưng tất thảy sẽ vẫn là một vùng trời mộng mơ mà cho đến mãi sau này chúng ta sẽ chẳng thể nguôi quên. Văn Lâm, một ngày nắng đẹp. Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đang nghe thời gian. như một môi tình thôi